Chào cả nhà, bây giờ thì mình đang ở cái đường hoa mà đường hoa Ngân Hạnh rất là nổi tiếng ở Asan đây Đây là cái điểm mọi người rất hay đến để đây để trích ở đây Và hôm nay thì mình dẫn mọi người cùng đi nhé Rất là đông người cả nhà Xe nhỏ xíu mà bây giờ thì chả còn cái bãi nào mà đổ nữa Mọi người vào rồi ra Và đây là con đường lên ở đây thì chắc là có rất là nhiều người Việt Nam đến đây bởi Việt Nam mình bây giờ có những cái điểm nào nổi tiếng ấy thường thường hay đến để quay video cũng như là à, đến check in ở đây để làm những cái video cho TikTok hay là YouTube ấy. À, bây giờ thì mình lên đây và đưa mọi người cùng đi nhé. Bây giờ đang đẹp nhất này. Ở đây bây giờ mọi người đến đây tập trung Nếu mà vào cuối tuần thì chắc chắn ở đây sẽ là một cái chỗ mà rất là đông người ở nhà và những cái ngân hạnh ở đây thì nó rất là lớn cái lúc mà mình nhìn ở ngoài kia vào ấy thì mình thấy nó nhỏ thôi nhưng bây giờ thì thực ra nó rất là lớn ở đây này wow khi từ bên ngoài đường nhìn vào thì mình cứ nghĩ là ừ, vượt mấy trăm cây số để đến đây thì mất công quá bởi vì chỉ thấy vài cây nhỏ nhỏ và đến vào đây mình mới thấy rằng xứng đáng để mình vượt mấy trăm cây số để xuống cái này nhá cái đối diện bên kia là cái khu mà mọi người cắm trại bên đấy và cái hàng này nó dài tít lên ở trên kia đây nó thành cái màu vàng này ở đây một bên sẽ là một cánh đồng còn một bên là dòng à, đồng sông dòng suối nên ở đây nó tạo thành một khung cảnh khác nhau ở dưới này thì người ta trồng hoa này làm bạt ngàn giống cho mọi người đi du lịch tập thể dục nữa mình thấy trên kia rất là đông và mình sẽ đi lên trên đấy nhá nó thật là ở những cái chỗ này á, thì nhiều người còn số người còn đông hơn cả cây ấy. rồi đây là những cây mà bắt đầu nó đã rụng hết lá dần xuống rồi này và đây Việt Nam mình rất là đông cả nhà ở trong cái góc đường kia đấy toàn người Việt Nam mình thôi và <laughs> xa xa trong kia thì rất là nhiều người bây giờ thì mình phải vào trong kia để mình cho mọi người cùng xem nào bên này thì có những cái quán ăn này cà phê cho mọi người đoạn bên này thì đoàn tập trung cực kỳ là đông bởi vì cái góc này là nó rơi nhiều ấy à, mình thấy là toàn người nước ngoài mình thôi người Việt Nam hoặc là người Campuchia hoặc là những người nếu mà giữa tuần là như thế này thì vào cuối tuần thì ở đây chắc chắn là một cái khung cảnh rất là tấp nập này có khi nào lại giống như Itaewon không cả nhà nhỉ đây là những người già Hàn Quốc này có chú chó ngủ quá ừ. nhìn thích thế wow. Ờ. wow ở đây gió nó thổi nên là những cây bếp lá vàng này nó bắt đầu nó rơi xuống này nhìn rất là đẹp à. đẹp quá cả nhà mọi người tạo dáng đủ kiểu nên là mọi người nói chung là ăn mặc rất là đẹp ra đây để tạo dáng và chụp những cái kiểu ảnh ở đây với một năm chỉ tầm khoảng khách thôi đây là những cái hàng hoa mà người ta thợ thành những cái hình này được trồng mọi người ấn tượng vẫn cứ là bãi bồi bên kia mà mọi người đang cắm trại bên đấy người giống như một cái bức hình để mình có chụp chụp chắc kiểu này là cái view rất là đẹp nên là mọi người tập trung về đây để chụp ở đây nhiều nhất nè người Hàn cũng đến đây mà còn đây là những người nước ngoài này những cô gái sexy hoặc là ăn mặc này thì chỉ có Việt Nam hoặc là Campuchia hoặc những người nước ngoài mình thôi một khung cảnh rất là khác lạ nhưng mà nói chung là ở những cái lễ hội là những cái này thì cái số lượng người đến đây cũng rất là đông như thế này đây ở đây nhìn lá rơi mà đếm lá thì cũng hay lắm rồi nhà lẽ mình ngồi đây mình đếm lá xem nó rơi bao nhiêu lần này. thật sự đây là nơi để mọi người check in nên là ai muốn dành cho mình cái, bức ảnh đăng lên trên Facebook hoặc là những cái của mình ở đây ờ, giờ này gió nó tạt ra thì những cái lá này rơi xuống nhìn càng đẹp ở nhà đoạn này chắc là đoạn đẹp nhất nên là nhiều người ở đây lắm mọi người tập trung ở đây đông hơn rất là nhiều năm thì có khoảng tầm một tuần thì mọi người tập trung về đây à, vì trong một tuần này là một tuần mà những cái lá này nó đỏ nó vừa vàng và nó vừa để chuẩn bị rơi nên là nó là một cái tuần duy nhất để mọi người có thể đến đây check in và đẹp nhất cạnh những cái bờ suối này thường thường những cây nào mà nó có dơ ra những cái nơi đẹp ấy thì người ta lại làm hơi check cho một chút để cho mọi người đứng để mọi người lấy cái chỗ mà chụp cái view này nhé đây mọi người hãy tập trung ở những cái này để lấy cái cành vàng vàng ở bên kia đây các chú, các cô, những người trung niên một chút cũng thay tập trung về đây để chụp ảnh kỷ niệm Các mẹ bình sữa thì đưa các cháu lên đây để chụp ảnh kỷ niệm cũng như là được trẻ ở đây đi chơi à, Giờ thì mình hòa vào cái dòng người này để mình đi nói chung cả con đường này nó khoảng tầm hai chắc là phải hai ba cây số thì cũng dài lắm để tiếp bên kia đó cả nhà mà mình đang đứng ở chỗ đây là chỗ rửa thôi nên là là mất vậy trong cây số đây thì mình cũng đi một chuyến cho nó biết nhỉ mình đi từ đầu bên kia đi xuống ấy. nên là mình thấy là mọi người đi bên này đi xuống nhiều hơn so với là đi ngược giống như mình ở đây Trung là mình cây có mà người rồi còn đông hơn cả cây nữa ở đây thì đã chín đỏ vàng hết rồi vẫn còn một cây mà mỗi một cái tán màu xanh chung là thế ở à, đoạn này là cái đoạn giữa mọi lên này bãi đỗ xe đưa mọi người lên ở đây có điểm góc ở bên kia và điểm góc bên kia chỗ này chỉ giống như chỗ giữa thôi rồi sau đợt dịch covid này thì Hàn Quốc cũng không giới hạn cho mọi người đi du lịch tập trung nên là ở đây nó đã được mở cửa và đông vui như thế này đây còn những năm dịch ấy thì mình còn bị hạn chế một phần nào và cũng ít người đi nhưng bây giờ thì được tập trung và cũng như là được đi lại nhiều nên là cũng rất thoải mái để mọi người cùng đi và ngắm những cái điểm như thế này và sau 2 năm bị cách ly ấy, thì mọi người đã quay trở lại đây và à, tiếp tục những chuyến du lịch như thế này ở đây rất nhiều cái ngân hạnh lớn thực sự là chắc nó đã phải vài chục năm tuổi rồi rồi trồng được một cái hàng như thế này thư giãn cho mọi người mọi người ngồi đây và ngắm nhìn về phía dòng sông và ngồi đây vừa nghỉ ngơi và những cái gió mát nó tạt vào ấy cảm giác sẽ là đỡ mệt mỏi hơn vì đây có đậu rất đông người là cấm xe đạp ở đây nhé cả nhà cho nên cơ thông hề cơm chi này ngày xưa mọi người có thể đi xe đạp được nhưng bây giờ người ta cấm xe đạp ở đây thì lượng người quá đông mà các bạn sẽ wow. những cái lá nó rơi này. ngắm lá vàng rơi thật sự đến đây thì mình là ấn tượng cái khu mà cắm trại bên kia không biết là mình có phải đăng ký trước hay là mình cứ đến đây là mình kiếm chỗ mình cắm thôi bãi cắm trại rất là đẹp ờ, thôi thì mình trở vào nhà mình đi cũng đã hết đường rồi bây giờ thì mình chuẩn bị mình về đây và hẹn cả nhà ở những cái địa điểm mà nổi tiếng của Hàn Quốc này nhé Chúng cầu sẽ đi rất nhiều nơi và cũng cho cả nhà xem những cái điểm à, món nổi tiếng của biển Hàn Quốc này à, chào cả nhà và chúc cả nhà những ngày bình an nhé